Ờ, ờ, em không biết cách ờ, em không biết cách em không biết cách giữ em không biết cách giữ tiền à, nói tới bốn lần mới ra được cái chỗ giữ tiền vâng, trong lần đầu, đầu, đầu, tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa thể nói chưa biết nói biết được nhiều nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người em anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh wow. chương trình chuyển quay ấy, em mới gọi em mới gọi điện lên cho quản lý quản lý công quản lý công quản lý công ty thì là em uh, xin phép ờ, được nghỉ 3 ngày suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc đó coi trời tức là quyết tâm quyết tâm vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn vâng tức là em chọn một trong hai vâng. như vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về bây giờ thì mời em trai uh, giới thiệu về mình cho bên nhà gái cùng nghe luôn nha đầu tiên à, em à, tôi xin kính chào kính chào nghệ sĩ quyền linh cùng với lại tất cả quý vị khán giả cùng với lại các bạn đang xem trên đài truyền hình tôi tên là đào tiền phương tôi sinh năm 1991 và tôi đến từ phú thọ tức là phú thọ là đất tổ vua hùng rồi đúng không dạ vâng đúng rồi mời nhà gái dạ em chào chị ngọc lan ạ chào con chào chú quyền linh ạ chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả có mặt ở tại trường quay ạ con là ờ, Kim Ánh, à, năm nay ờ, em 25 tuổi và hiện tại thì em đang làm việc ở Hà Nội. Công việc của em là kinh doanh online và em đến từ Vĩnh Phúc ạ. Hôm nay mình ghi hình là mình bay từ Hà Nội vào. À, dạ vâng đúng ạ. Cũng từ Hà Nội mới bay vào luôn. Dạ vâng. À vậy là hôm nay các bạn từ Hà Nội bay vào hết luôn Có biết đâu hôm nay các bạn sẽ về chung một chuyến bay Em vẫn chưa đặt lịch vé Vẫn chưa đặt lịch vé máy bay về ạ Xong câu chuyện ngày hôm nay sẽ đặt à bạn gái đặt máy bay chưa dạ chưa ạ rồi hôm nay chúng ta cùng đặt nha dạ vâng chắc nghi hai bạn này đặt trễ trễ quá xong rồi còn hẹn hò còn đi dạo sài gòn nữa đúng chứ. rồi dạ cũng mong vậy chị ạ vâng tiến phương là làm công việc gì trước đây một ngày thì công việc của em là làm à, tổ trưởng quản lý bộ phận à, sản xuất ở bộ phận à, cam cam ca camera của công ty điện thoại Samsung ạ. À, camera. Chi ở dưới khu công nghiệp Bình Xuyên 2 Vĩnh Phúc ạ còn à, bên nhà gái làm công việc gì nhỉ dạ em kinh doanh online à, và chạy à, quảng cáo chứ. Ừ, bây giờ mình nói về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi ưu điểm của em thì là một người khá là thân thiện hòa đồng và biết um, lắng nghe người khác cũng như là quan tâm người khác còn à, nhược điểm thì là hay quên ạ thì, à, khi mà công việc thì em sẽ phải nốt lại nhưng mà nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ nhiều khi nốt rồi nhưng mà em vẫn quên chị ạ rồi còn em trai điểm mạnh điểm yếu là gì Trước tiên em xin nói về điểm mạnh à, của em thì à, điểm mạnh của em là đầu tiên là cái khả năng à, tự lập, biết em biết nấu ăn, biết quan tâm người khác và có lòng thương yêu vị tha với lại với lại những hoàn cảnh trường hợp những hoàn cảnh trường hợp khó khăn ạ điểm yếu đầu tiên của em đó là em không biết ờ, cách ờ, em không biết cách ờ, em không biết cách giữ em không biết cách giữ tiền <laughs> à, vậy nói tới 4 lần mới ra được cái chữ giữ tiền yên tâm sẽ có người giữ giùm cho em dạ vâng đấy đấy là mục đích mà em hôm nay đến để tham gia chương trình ạ hay quá vậy mà kêu giữ tiền được không nè dạ được chú ạ rồi khỏe luôn bây giờ mình nói về tình trường đi dạ thì em cũng đã trải qua ba mối tình rồi ạ con à, yêu cũng hầu hết cấp 3 thì bắt đầu yêu rồi ạ mối tình dài nhất thì à, là 3 năm ạ thấp nhất là 8 tháng còn bên kia thì sao dạ thực ra em thì mới trải qua có hai có hai có hai hay là bốn có hai mối tình ạ và, và một một dài và một một dài một ngắn ạ à, tức là mối tình ờ, đầu tiên của em đấy là mối tình em kéo dài trong vòng 3 năm đấy là trong mối tình thời gian mà em đang đi đang đi làm việc ở ở bên ở bên nước ở bên nước ngoài nước ngoài em làm ở đâu trước ngày trước em đi em đi Đài Loan ạ. Em à, gặp em gặp gỡ và quen biết bạn đấy ở bên ở bên Đài Loan. Đài Loan luôn. Dạ vâng. Rồi 3 năm rồi vâng. sao chia tay? Cũng, cũng yêu nhau cũng hợp nhau và cũng có cùng chung cùng chung quan điểm nhưng mà sau này về sau thì là giữa em và bạn đấy có những cái quan điểm và những cái lối sống khác chia tay ạ. Rồi em quen một bạn khác. Dạ vâng. Thực ra thì mối tình thứ hai thì thực ra mà chỉ diễn ra trong vòng tầm khoảng 6 tháng thôi ạ. Giờ tôi phải qua tôi nhìn mặt coi làm sao mà hồi hộp không? khổ lắm chị lúc hèn gì nói chuyện có một câu một hà mà cứ nói đi nói dạ, lại tới ba bốn lần nó, em có hai hai hai hai dạ, hai hai lần rồi hai rồi tụi nó sáu mối tình luôn cái điều của em đó là thỉnh thoảng nó hồi hộp thì em hay bị hay bị cà lâm á <laughs> vâng cà ông mà rất là dễ thương dễ thương mà cà lâm rất là dễ ừ. thương luôn á sắp tới nè mình sắp có bạn gái nè bây giờ mình nói về cái mẫu người yêu lý tưởng của mình đi em không có một mẫu người yêu lý tưởng nhất là đơn giản em chỉ cần mong muốn một người bạn gái đấy là có lòng vị tha biết đối xử tốt với mọi người biết có sự yêu thương bao bao dung với lại với lại với lại với lại mọi người với em ừ. như thế là đủ rồi Thì em quan trọng về tâm hồn con người hơn là vẻ hơn là cái vẻ bề ngoài trả lời thiệt lòng là giờ thích gái cao hay gái thấp em nếu nếu mà châu làm gì đừng đừng đừng có nói tội nghiệp người ta người ta nó bị rung nữa nói ví dụ là thích gái tóc dài tóc ngắn em thích ờ, phụ nữ tóc dài và có chiều cao tối thiểu là một mét năm mươi ừ đó vẫn nói ra cái quan điểm của mình còn cái chuyện mà mình gặp được ý trung nhân của mình nó có giống như là mong muốn của mình hay không đó là chuyện khác để chị được Trời. chưa giống không quá tuyệt vời tóc dài ừ. thân hình rất là cân đối phải nói là ba dòng rất là đẹp được không dạ con là chú ạ trời ơi dễ thương không được à. bây giờ mẫu hình lý tưởng của mình như thế nào con Ờ, mẫu hình lý tưởng thì cao trên 1 m bảy là được ạ Ưa nhìn một xíu Em cao tròn 1 m bảy <laughs> Vài sao nữa? Ờ, gọi là đàng hoàng sạch sẽ là được ạ <laughs> Đàng hoàng Vấn đề thơm phúc <laughs> sao mấy cô gái giờ hay đi tìm người đàn ông sạch sẽ gì gì đó làm như đàn dạ, ông vợ dơ lắm sao vậy nó phải gọn gàng á chứ chú là chú gọn gàng đó chú cũng bê bối lắm nhiều khi đôi khi không sạch sẽ không ví dụ như là ở nhà thì ờ, như thế nào cũng được nhưng mà ra ngoài thì ờ, chỉnh chu một xíu chú cũng ít chỉnh chu lắm chú cũng mang dép mà mặc sờ lón đi ào ào vậy đó bên kia ờ, cao mét mấy quên rồi ta vừa tròn mét bảy rồi ngon lành luôn à, hỏi coi đáp ứng nhiều nhu cầu của nhà gái em em tự tin một trăm phần trăm <laughs> một trăm phần trăm bây giờ con thích điều gì đàn ông này à, ờ, con không thích uh, bạn nam hút thuốc này ra trưởng hay ghen có ghen không em ờ, thực ra thì em cũng chuyện đời thì em cũng hiểu tự nhiên là em sẽ phân biệt được đâu là lúc nên ghen và lúc không nên ghen ạ à. lúc nào nên ghen nói nghe thử thực ra đây là một ờ, trường hợp ờ, cụ thể thì mình có thể nói bây giờ mình không thể nào mà Vậy, ví dụ như thấy ờ, bạn gái mình cứ cắm cúi nhắn tin hoài có ghen không trong một mối quan hệ giữa hai giữa hai người thì em đề cao sự minh sự minh sự cái sự minh bạch nữa nè à, tôi nói nghe nha nếu mà quen cô bên đây là ghen dữ lắm luôn á mà ghen dữ lắm á Dạ em có thuốc dạy nhưng mà em đang cố đang em đang cố bỏ dần. Bây giờ mình hỏi ý kiến người nhà nè. Đúng rồi. À, em đi với Dạ em đi với ờ, chị ờ, đồng nghiệp ạ. Dạ em ờ, chào chị Ngọc Lan, chị Ngọc Lan xinh quá. <laughs> vâng ạ, em là Thùy Linh ạ thì thấy bạn bên này thì cũng có một cái điều kiện là cũng phù hợp là đấy là gần nhà mình đấy phú thọ thì sang vĩnh phúc nhà mình thì nó chỉ qua một cái con sông tí tẽo thôi đó còn những cái khác thì ờ, em ờ, nghĩ là chắc là kim ánh qua quá trình nói chuyện thì ờ, tự em ấy sẽ cảm nhận được vì qua ba mối tình thì cũng đã có nhiều cái trải nghiệm rồi và vâng, em cảm ơn đấy rồi bây giờ à, em đi với ai em đi bên mua một mình đấy. thôi bây giờ thì à, mình mở rào ra hai bên nói chuyện để tìm hiểu lẫn nhau nha mở rào bắt đầu đi bong bong bong bong bong bong bong bong tặng bong anh em dạ em Ừ, thì lần đầu tiên anh gặp em thì anh cũng chưa biết phải nói gì thì hôm nay anh đã tự tay chuẩn bị một thì ở đất Sài Gòn này đã chọn một ờ, bó hoa dành tặng dành dành tặng cho em. Dạ vâng anh Tuấn ạ. Em cũng có một cái ờ, món quà tặng anh đấy là một cuốn sách có tên là Hiểu về trái tim ạ. Tặng em nhé. Anh cảm thấy em sao ạ? anh thấy em là một người dễ thương Thực ra là dạ. trong lần đầu, ờ, đầu, ờ, đầu, tiên tiếp xúc thì anh cũng chưa thể nói chưa biết nói biết được nhiều nhưng mà anh nghĩ rằng em là một người em anh nghĩ rằng em là một người phụ nữ dễ dựa <laughs> à, anh nghĩ là em rất giống với lại mẹ của các con anh wow <laughs> đứng hình luôn là chú ơi à, em cảm ơn ạ à, về à, em cảm thấy thì anh cũng là một người cũng khá là hòa đồng này và có một đôi chút là hơi ờ, gọi là chắc là hơi run nên là <laughs> anh hơi bị cá lăm một xíu đấy còn về à, ngoại hình thì cũng khá là ưa nhìn và em thì em không quan trọng về ờ, cái ngoại hình nhưng mà sau mà khi mà nghe anh ờ, chia sẻ thì em cũng thấy là cũng có khá là nhiều cái tương đồng với em theo anh thì quan điểm anh có quan điểm như nào về ờ, tình yêu nhỉ? quan điểm trong tình yêu thì anh chỉ có một yêu cầu thứ nhất đấy là sự thật thà và sự tin tưởng sự và sự tin tưởng lẫn nhau nói, nói chung anh nghĩ rằng trong khi một mối quan hệ ờ, yêu đương thì là mọi chuyện mà mình nên mình nên do mình nên rõ ràng với nhau một chút có những cái chuyện uh, ờ, chứa cho dù đó là chuyện tốt hay là chuyện xấu thì mình đều nên nói để mình cùng nhau chia sẻ để mình cùng nhau để mình cùng nhau vượt qua dạ vâng em không biết là anh có phải là người uh, cực kỳ nóng tính không ạ? Thực ra thì anh nóng tính thì anh là một người trầm tính nhưng mà lúc khi anh nóng anh cũng là người một người kìm kìm chế cảm xúc của mình điểm yếu của anh đấy là anh cũng không kìm chế được cái cảm xúc của, của mình nhưng mà cái cảm xúc nóng tính thì là không phải cái cảm xúc của anh thì anh không kìm chế được nhưng mà những lúc nào mà anh nóng mà anh còn nóng tính ấy, thì anh thường là anh rất là ít nói em quen anh mà em thấy anh em hỏi mà em nói chuyện với anh mà lại thấy hỏi anh nhưng anh không không nói gì thì đấy là khi mà đấy khi anh đang kiềm chế lại cái cảm xúc của mình anh nói thật với em là, là là hôm nay là anh cũng không có ý định tham gia anh cũng không có ý định tham gia chương trình đâu hả chương trình ép em đi hả và không chương trình à, chương trình chương trình bạn chương trình bạn muốn bạn muốn hẹn hò chị lúc đầu tiên là chương trình gọi điện cho em em đã trúng tuyển là bạn đã sắp xếp để bảo em sắp xếp em đi tới để tham gia chương trình để quay ấy em mới gọi em mới gọi điện lên cho quản lý quản lý công quản lý công quản lý công ty thì là em uh, xin phép ờ, được nghỉ 3 ngày mà công việc đấy thì em mới làm được có 6 em mới làm được có 6 tháng thì là cái lịch ngày nghỉ phép của em chỉ được là em chỉ có được nghỉ một ngày thôi thì em ờ, xem em suy nghĩ em suy nghĩ một lúc xong quyết định là nếu mà anh không cho em nghỉ được 3 ngày thì anh cho em viết đơn xin thôi việc đó coi trời tức là quyết tâm quyết tâm vì tham gia chương trình mà em xin nghỉ việc luôn vâng tức là em chọn một trong hai như vâng. vậy thì ngày hôm nay mình phải quyết tâm mình đem được cô gái này về <laughs> vậy thì em có hối hận nếu như ngày hôm nay em bị cho nghỉ việc không em nghĩ là không ạ vì sao anh nghĩ rằng cuộc đời mình có nhiều con đường để có nhiều con đường có nhiều con đường để đi hôm nay anh gặp em có thể là mình hợp nhau thì đấy là một cái duyên mình đến được với nhau nên duyên vợ chồng thì đấy là thì đấy sẽ là một cái duyên còn nếu không thì hôm nay anh quen biết anh sẽ có thêm một người bạn anh có cơ hội được gặp mặt nghệ sĩ Quyền Linh chị Ngọc Lan và và chị và Ngọc Lan cả chị và và dạ vâng dạ dạ vâng cả chị và cả chị Ngọc Lan vào thêm một lần em sẽ được ờ, đi lên trên truyền hình dễ thương quá cái quý tập thì thế thật ra đàn ông là phải như vậy đúng anh thì mẹ anh đang bảo là nếu mà tết này mà anh không chịu lấy vợ thì mẹ anh sẽ đuổi anh ra ngoài đường ở với em thì không quan trọng tình yêu thì nó sẽ không có thời gian và không sẽ không có khoảng cách ừ. tôi thích cái bạn này nói chuyện quá đi tôi cũng thích nữa rất là đàn ông ừ. có trách nhiệm ủa gì tôi không đàn ông hả tôi nói chuyện đàn ông hả rất là trách nhiệm tôi nói anh rất là trách nhiệm hai bạn à, có thể giao lưu chút xíu về âm nhạc Đúng đi rồi. hai bạn nắm tay nhau nào à, chúng ta có thể hát cho nhau nghe một đoạn nào đó đứng xích ra đây xích đi rung quá trời rung rồi đây hai tay đây tay bên kia đó, hai bạn đứng đối diện nhau đó. tay chạm tay mắt chạm mắt nhưng môi đừng chạm môi em thấy là bạn nữ hát gì xin hát không gì xin đó. không là bạn nữ xinh lắm xinh đó mà bên đàn trai cũng rất là đàn ông luôn dạ chắc là tại vì anh gặp định mệnh nên anh, anh gặp định mệnh của anh thì anh mới run như này chứ bình thường anh không run như này đâu trời dạ. đất cười. hay quá trời đất ơi em trai bây giờ em nhìn thẳng cô gái em nói hết những cái suy nghĩ của mình thực ra thì hôm nay lúc trước khi gặp em ấy thì anh cảm thấy nó bình thường lắm anh chẳng anh chẳng thấy có vấn đề gì đâu nhưng mà lúc ở sau ở cánh ở ở đằng sau cánh ờ, gà anh không biết là một chỉ còn một chút thời gian nữa thôi là anh sẽ gặp được ờ, một người, người bạn gái một người cùng sẽ cùng mình hẹn hò ngày của ngày của ngày hôm nay mình trong lòng anh đặt ra rất là nhiều câu hỏi thế là anh không biết em sẽ là người như nào chiều cao em như nào màu mắt em như nào tóc em có dài tóc em có dài có dài không có phải là người phụ nữ mà anh chờ đợi hay không nhưng mà thế gặp rồi thì anh thấy sao ạ thực sự là anh ước gì mà anh có thể gặp em từ cách đây 32 năm về trước trời ơi Suy nghĩ thật kỹ nha Chuẩn bị một hai ba Hết thời gian Gia đình bạn gái đang theo dõi chương trình mình có thể nói chút xíu với nhà gái thì hôm nay trước uh, chương trình bạn bạn bạn muốn ờ, hẹn hò thì à con con anh bình tĩnh bình tĩnh cứ tiếp tục tiếp tục con con con ờ, cảm ơn hai bác đã sinh ra một người con gái xinh đẹp và ờ, hiền lành như này thì con xin phép hai bác được ờ, cho con được cho con được công khai tìm hiểu Ờ, tìm cho, cho con được được phép công khai tì, tìm hiểu con gái của hai của hai của hai bác và mong rằng hai bác sẽ có sự đồng ý của hai của hai của hai bác con con hứa con con hứa với hai bác nếu nếu hợp thì ờ, con sẽ con sẽ cố gắng ờ, cố gắng chăm sóc cho cô ấy thật tốt con sẽ lo lắng cô lo sẽ lo lắng và chăm sóc cho cô cô ấy thật tốt thật tốt nhất có thể ạ Thật ra chọc chút cho nó vui nhưng mà những cái điều đó rất là dễ thương luôn của con á dạ. mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu dạ con bằng con à sáu bảy sáu tám rồi thôi không đụng hàng rồi vậy đủ rồi cao hơn nha dạ. con thích điều gì đàn ông hả con con không thích là ví dụ như mà à, những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á ừ. thì đừng có nên im lặng ví dụ như con im thì bạn nên nói hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng im hay là dạ. con nói con nói chứ nói dạ. mà phụ nữ kỳ lắm nha ta nói ra thì nó cãi bướng cãi bướng còn ta không nói thì thế sao không nói kỳ vậy làm sao để vừa làm phụ nữ vấn đề là cách nói thôi giống như cho tiền á không bằng cái cách cho hiểu không phụ nữ khó hiểu á bây giờ con dạ, nói cho con, con biết đi dạ. con con con muốn cái cái cái bạn bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào cũng nói nhiều hoặc bát một chút xíu rồi cũng uh, chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt giống như ví dụ như là con hay con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách ừ. thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ thì khi mà con dạ con chào chú Huyền Linh chào cô Hồng Vân chào bạn gái và chào tất cả mọi người con tên là Nguyễn Khánh Kiều Phong năm nay con 26 tuổi hiện tại con sống và làm việc ở Hồ Chí Minh hiện tại con đang làm giám sát bán hàng tại công ty sữa cô gái Hà Lan à ờ. quê con đâu à, quê Sài Gòn luôn à Sài Gòn luôn quận mấy con dạ quận 1 bên nó nhanh nhẹn dễ sợ luôn như một làn gió vậy đó bây giờ mình cũng vậy đi con À, dạ con tên là Phan Thị Dung, năm nay con 25 tuổi, đang sống và làm việc tại Sài Gòn ạ. Con làm thu ngân ở một cửa hàng điện thoại. Ồ. Đàn ông bán sữa con gái thu ngân. Ờ ơi. Dễ thương. Cho con cho đàn trai biết điểm mạnh điểm yếu của con đi. Dạ, điểm mạnh của con là à, hay cười nhưng mà cũng hay khóc <laughs> Đôi khi đàn ông mà thấy rơi nước mắt Họ nhói lòng lắm, cái gì họ cũng ok hết con Đàn à. ông sợ nước mắt lắm Thôi bên nhà trai giới thiệu điểm mạnh đi miếu giùm tôi Rồi. cái đi nè À, điểm mạnh của con là con có thể nói chuyện được thoải mái với mọi người, ừ. hòa đồng, vui vẻ, không có kén bạn. Còn về điểm yếu là đầu tiên là con ít tâm sự với mọi người, con hay ít nói chuyện. Thứ hai là con không biết bơi. Ờ, có đó đâu yếu đâu cô, đâu biết bơi đâu con. À, tại ai cũng biết mà, ờ vậy hả cô? Tại ừ. cô dân cũng biết bơi mà sợ nước nó tràn ra đó vậy cô cũng giống con đó cô không biết bơi là mày mốt là phải tập bơi cho con đàn ông mà không biết bơi là dở lắm thiệt sự á rồi nhưng mà con có mấy mối tình rồi tiều phong à, hiện tại là con có hai mối tình gọi là sâu đậm nhất thì một mối tình là năm con học lớp 10 cho tới lớp 12 lớp 10 yêu rồi đó hả dạ rồi rồi mối tình dạ. thứ hai là mấy năm thứ hai là 6 năm trời ơi nhưng mà sao chia tay con à tại vì do có một thời gian là con làm việc khá nhiều quá chứ ừ. nên không có tập trung vào cái vấn đề gọi là tình cảm nhiều được ừ. thì dẫn tới là cái sự quan tâm không có nhiều đúng rồi những người đàn ông mà ít quan tâm phụ nữ là thật sự là tội nghiệp phụ nữ là cái nhất cái thứ hai là chắc chắn có người khác quan tâm là họ cũng không quan tâm tới mình đâu thành là nhớ quan tâm họ nha dạ dạ cái rút rút kinh nghiệm dạ ừ, còn con thì sao nè dạ con thì à, cũng có hai mối tình một mối tình là năm à, Cách đây 2016 quen cũng được hơn một năm Nhưng mà tại vì do xa khoảng cách địa lý Mối tình thứ hai thì ờ, cũng mới năm ngoái đây Bạn đó không có được quan tâm với lại không à. có hiểu mình á Nãy cũng nói hay đó. không? Và không quan tâm người ta chia tay à? Dạ ừ, dạ, chào gái xinh <laughs> à, Dễ thương Mẫu hình lý tưởng của con thế nào? Dạ, bạn trai chỉ cần cao ờ, trên một m bảy à thì mập mạp một xíu thì càng tốt Ngon thế cha sao tôi cảm nhận nghe tôi cảm nhận tại nãy tôi đứng thấy lú đầu ra hàng rào luôn đó cao rồi ngon ừ ngon à rồi cái gì nữa không con coi phải không to khỏe dạ, chào cô chào Trời con dạ, chào cô đàn trai ta cao lắm gì mà có hình dung nè đó y chang những gì có hình dung luôn á dạ. cái người yêu trước của con á dạ. mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu dạ còn bằng con à sáu bảy sáu tám rồi thôi không đụng hàng rồi vậy đủ rồi cao hơn nha dạ. con thích điều gì đàn ông hả con con không thích là ví dụ như mà à, những lúc mà hai người mà giận dỗi nhau á ừ. thì đừng có nên im lặng ví dụ như con im thì bạn nên nói hoặc là đôi lúc mà bạn nói thì con sẽ im lặng đi im hay là dạ. dạ. con nói con nói chứ nói dạ. <laughs> mà phụ nữ kỳ lắm nha ta nói ra thì nó cãi bướng cãi bướng còn ta không nói thì thế sao không nói kỳ vậy làm sao để vừa làm phụ nữ vấn đề là cách nói thôi giống như cho tiền á không bằng cái cách cho hiểu không phụ nữ khó hiểu quá bây giờ con Vậy nói cho con, con biết đi dạ. con con con muốn cái cái cái bạn bạn gái của mình á sẽ là một mẫu hình như thế nào cũng nói nhiều hoạt bát một chút xíu rồi cũng uh, chia sẻ được những câu chuyện trong công việc hay là gia đình này nọ rồi ngoài ra là đừng có quản lý con quá chặt giống như ví dụ như là con hay con tính chất công việc của con cũng hay đi tiếp khách ừ. thì cũng đi về khuya tầm 11 giờ mấy 12 giờ thì khi mà con đi tiếp khách con sẽ báo là à, hôm nay con sẽ đi tiếp khách gặp ai đó tại vì thói quen con là đi tiếp khách không có mở điện thoại thì cũng đừng có gọi nhiều quá còn, còn về ngoại hình thì sao à, ngoại hình thì con cũng không có ờ, gọi là kén chọn lắm chỉ quan trọng là mình hiểu nhau nói chuyện với nhau được là ok hả con một mét bao nhiêu dạ con một mét chín mươi mốt bây giờ lỡ cô bạn gái đây có một mét rưỡi giờ con tính sao dạ hồi nãy con okay có nghe luôn. là một mét sáu mươi bảy rồi cái người yêu trước của con á dạ. mà mối tình sâu đậm đó thì cao nhiêu dạ còn bằng con à sáu bảy sáu tám rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi đúng rồi ừ. rồi sẵn này hỏi là con đi với ai à, dạ con đi với mẹ con à à đâu dạ chào chị ừ, nói chung nhìn con bé này dễ thương thì thì chỉ có là chị cũng muốn là hai đứa có thể tìm hiểu nhau thằng bé này nó hiền lắm ở nhà này nó hiền lắm uống nó, sữa không mà thành dạ, nó hiền quá trời. nó đi làm thì nó nó lanh chứ thật nó hiền lắm dạ thành ra chị bé này thì rất là dễ thương chị nhìn chị thích lắm á à, vậy là mẹ mẹ chịu rồi đúng không dạ. ok rồi vậy con đi với ai ạ dạ con đi với bạn con vâng con chào cô hồng vân và chú quyền linh ạ con là bạn của dung cũng là đồng nghiệp thì dung ờ, đối với dung thì thực sự là dung rất là mít ức nói chung là buồn xíu ai chọc xíu dễ dễ giận dễ khóc lắm nhưng mà khi mà dung mà bắt được sống của dung thì dung có nói là tràn lan luôn nó tâm sự khi mấy tiếng đồng hồ cũng được không sao nói chung là mỗi người bên đây anh này thì ờ, tại thấy là cảm thấy là rất là ok với dung á thì nếu được thì mình cứ tìm hiểu thử nói chung là dung ờ, cần một người nào đó quan tâm dung và đừng có vô tâm ý dung quá thì những người trước thì hơi vô tâm ý dung nên làm bạn buồn hoài à. dạ ừ, rồi giờ sao mở rào ha mở rào rồi ông hô lên đi cái rào này nó khi nào ông hô nó mới mở mở rào bắt đầu đi phong bước qua luôn chào dạ. bạn tấn công chào em với chào bạn gì nhỏ tuổi hơn dạ. mình mà dạ rồi mình mở ra không? coi nè mình giới thiệu cho mọi người có quà gì nè con dạ anh tặng cho em một cái ví ví màu đỏ ở trong có tiền không con dạ để à. con coi thử ít nhất bỏ 50 ngàn á chết cái con quên dạ quên chưa, à? chưa rồi, bỏ gì hết hả ok rồi xíu nếu mà có bấm chuông thì tí nhớ bỏ vô nha 50 dạ. ngàn nha dạ à, em có gửi tặng cho anh một hộp sô cô la thì à, sô cô la nó ngọt như em vậy á nhưng mà đôi lúc nó hơi đắng đắng xíu à, ok cảm ơn em dạ sao vậy con sao con cho ta ngọt ngào xong rồi con cho miếng đắng đập lại là sao con dạ, không con thấy sô-cô-la cũng sữa không mà chắc cũng không có đắng lắm mà con <laughs> dạ hai đứa nó cũng hợp nhau ghê nhà đứng sát nhau chú coi coi dạ rồi xứng lắm á linh cao ghê bộ xứng ghê á thường thường dung làm công việc là mình có làm ca hay là mình làm theo giờ hành chánh ha dạ tại vì công việc của em là làm theo ca làm theo ca dạ, mà thường thường là làm ca tối à làm ca tối nhiều hơn dạ thì một tuần mình có khoảng có nghĩ là mình ốp một ngày mà phải không À, dạ không có off nhưng mà thường thường á vì tình yêu nên em sẽ off à. <laughs> em có thể đăng ký lịch bận được đôi lúc gấp á thì em cũng có thể sắp xếp nhờ người làm được tình hình này chắc tôi nghi nó chuyển qua bắn sữa luôn á à, em thường có hay đi du lịch không dạ lúc trước là có nhưng mà dạo này thì hết rồi anh tại vì công, việc nó nhiều, nhiều quá, dạ à, thường đi bằng xe máy hay đi bằng à, máy bay à, hay xe đạp dạ em thì em thích đi xe máy à, nhưng là... mà chưa có ai đi với em hết à. dạ xưa giờ là thì cũng à. rất là thích đi du lịch bằng xe máy dạ thì hôm nào có dịp thì mình đi chung dạ cái công việc của anh hiện tại á, thì anh đang làm bên quận nhất luôn ạ à? à đúng rồi anh ở ờ, đường lê thánh tôn mình hẹn hò sao đó lần đầu tiên à, cái đó chắc là bí mật hai chú quyền linh đâu có phải hỏi ý kiến là lãng mạn em thích lãng mạn hay thích ở thành phố hồ chí minh hay đâu đó dạ không tại con nghĩ là thường thường các bạn mà hay khóc này nọ thì sẽ thích lãng mạn nhiều hơn đúng rồi dạ mình gặp mình chỗ nào phun mưa đó giữa trưa nắng mưa xối xả vậy đó hồi à, nãy anh gặp em á thấy em lần đầu tiên á thì cảm giác của anh sao thấy em như thế nào à cảm giác đầu tiên thấy em hiền rất là hiền luôn dạ. rồi cao nữa dạ. à, anh cũng ít gặp những người bạn gái nào cao lắm dạ. vậy là có đúng cái kết luận này là con thích hay không à dạ con ờ, thích à đó thì con phải nói cho bạn vui chứ còn em em có à. cảm nhận gì về anh em thấy cảm nhận đầu tiên là em em thấy anh có vẻ là người ấm áp à, với lại ờ, nói chung là tiêu chuẩn của em thì đơn giản là cao hơn em thôi là đúng rồi <laughs> Ủa? <laughs> còn ừ. tiếp thế thì mình phải tìm hiểu thêm nhưng mà con có cảm nhận là bạn này sẽ là người quan tâm con không chắc chắc là được á đúng không dạ. dạ có quan tâm không dạ Nói có khẳng định cho người ta <laughs> dạ có cô em à. hay khóc á hay khóc nhẹ lắm nói đó. cái là em khóc anh à. cũng đang tính nói nè là thật ra là rất là sợ những người mà phụ nữ khóc nói chung là mình sẽ cố gắng làm cho không khóc nhau thôi dạ có làm nó cũng khóc hả con ơi <laughs> hai bạn để tay vào nút bấm tất cả hướng mắt về phía trước chúng ta có 30 giây suy nghĩ rồi <laughs> thích thì bấm con con nhìn kìa con con nữ nữ không thích nữ thì nhìn kìa dung dung nhìn lên đi dung không, nếu một, cảm giác đây là một xong, nửa yêu thương của mình đếm mình luôn bấm. lên được rồi đó hai đứa đợi đến nắm tay với nhau đi được rồi như vậy là nắm tay nhau đi chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau à, bây giờ xin phép à, à, hai bác dung cho đặt nụ hôn đầu tiên lên má của dung đi con tham gia chương trình này nó có cái đặc quyền đặc lợi đặc đó đó con đúng, cũng ừ. lợi. dạ con cũng xin phép hai bác là cho con à, đặc quyền của con ừ. dung cho con ừ. <laughs> dễ thương ha bây giờ con móc tiền ra bỏ vô bóp à, à cái bóp con ở bên biên tập giữ biên tập phải chú cho mượn nè dạ, chú cho mượn tầm <laughs> nay nhớ trả nha có nhiêu bỏ nhiêu bỏ, bỏ vô bóp dạ. năm ngàn cũng được chú còn có năm ngàn tội nghiệp chừng nào đám cưới trả lời chú nha <laughs> coi như đám cưới chú khỏi đi tiền con dạ cũng được nhược điểm con là ít nói chuyện con cách nói chuyện con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà đâu cần nói chuyện với ai vô là thu vô là thu thôi đúng không <laughs> dạ hồi đó con học cái gì con dạ con trước con cũng học ngành y thành y luôn hả dạ. con có nhược điểm gì không nhược điểm ờ, con là ít nói á con không biết cách nói chuyện đã nói rồi thu tiền cần gì nói đó, đó cũng phải là nhược điểm đâu bây giờ nè à, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi mình có mấy mối tình nào nè con thì hai mối tình thôi trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi thì ừ. sau lớp 12 rồi thì ờ, mà ai đi học mà đường ai đi rồi mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng năm trời con có đi bộ đội nữa hả dạ con có đi nghĩa vụ về qua môi trường là rèn luyện nữa ha dạ bản lĩnh rồi đó đúng rồi là thấy có thiện cảm rồi đó rồi từ người... lúc mà chia tay mối tình đó có năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu dạ chắc khoảng 4 năm 4 năm nay ở không đó giới thiệu đàn gái vậy đó 4 <laughs> năm ở không còn mình ừ. sao này nói luôn con mấy mối tình dạ con trải qua ba mối tình mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3 thời học sinh thôi cô ừ. mối tình thứ hai thì kéo dài hơn hơn 3 năm hồi đó con uh, là sinh viên thì sau tại vì là uh, có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại mối tình thứ ba thì chị làm um, quen anh đó được ừ, tìm hiểu được hai tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô à. đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi 24 tuổi mà nó mời nhà trai Ai, chào em trai ngồi đi em yeah. Dạ. Bây giờ có hai bạn trên sân khấu rồi, chúng ta cùng giao lưu với nhau nha. À, bây giờ mình à, giới thiệu về bản thân mình coi nào. Dạ đầu tiên cho con xin uh, được gửi lời chào đến cô Hồng Vân, chú Quỳnh Linh, bạn em bên kia và toàn thể mọi người có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Tên con là Mai Lộc Xuân. Năm nay con 24 tuổi, quê con ở Đồng Nai, hiện con đang sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Con công tác trong một phòng khám đa khoa với chuyên ngành bệnh lý trị liệu phục hồi chức năng ạ. À. à vậy đó hả? Rồi Xuân là Xuân ở Đồng Nai là ở ờ, huyện nào Xuân? Dạ con ở huyện Thống Nhất chú ơi À Thống Nhất Mời nhà trai Dạ chào chú Quỳ Linh, cô Hồng Vân Chào Bạn con. gái con tên là Long Năm nay con 26 à, Long? Dạ Huỳnh Minh Long Huỳnh Minh Long Dạ Năm nay con 26 à, tuổi Con quê con An Giang Con đang à, làm việc ở Sài Gòn à, con Công việc của con là làm lễ tân kim thu ngân của một cơ sở massage chăm sóc sức khỏe ở Nam rồi, ờ, con nói cho bạn bên kia biết cái điểm mạnh và điểm yếu của con đi. À, mọi người xung quanh nhận xét về con là một người à, khá là hoạt ngôn, vui vẻ, hòa đồng, à, ham học hỏi. Con cũng ưa sự sạch sẽ nữa. Ngoài ra thì con rất là coi trọng thời gian, con không thích giờ dây thun. Ừ. Con à, coi trọng chủ tín nhất là trong chuyện tình cảm. Con còn thích nấu ăn, thích hát, thích đi du lịch. Với lại thích ngắm trai xinh cái đẹp nữa con. À, à tính tình rất là cởi mở à, đó là cái à, đặc tính của bạn này mời bạn nam dạ con thì à, con cũng biết nấu ăn con cũng thích đi du lịch nữa con à, ưu điểm là không có hút thuốc nhược điểm con là ít nói chuyện con có cách nói chuyện con làm thu ngân chứ thu tiền thôi mà đâu cần nói chuyện với ai vô là thu vô là thu thôi đúng không dạ hồi đó con học cái gì con dạ con trước con cũng học ngành y thành hành y luôn hả dạ. con có nhược điểm gì không nhược điểm con là ít nói con không biết cách nói chuyện đã nói rồi thu tiền cần gì nói nó đó cũng phải là nhược điểm đâu bây giờ nè à, mình nói chút xíu được tình duyên cho đàn gái nghe coi có mấy mối tình nào nè con thì hai mối tình thôi trước hồi cấp 3 quen cũng lớp 12 thôi thì ừ. sau lớp 12 rồi thì mình anh đi học đường ai đi rồi mối tình thứ hai mối tình thứ hai thì sau khi con đi bộ đội về thì con quen được có khoảng một năm trời con có đi bộ đội nữa hả dạ con có đi nghĩa vụ về qua môi trường là rèn luyện nữa ha dạ bản lĩnh rồi đó đúng rồi là thấy có thiện cảm rồi đó rồi từ người... lúc mà chia tay mối tình đó có năm tới giờ bao nhiêu năm là chưa có người yêu dạ chắc khoảng 4 năm 4 năm nay ở không đó giới thiệu đàn gái vậy đó 4 <laughs> năm ở không còn ừ. mình sao này nói luôn con mấy mối tình dạ con trải qua ba mối tình mối tình thứ nhất thì là thời cấp 3 thời học sinh thôi cô ừ. mối tình thứ hai thì kéo dài hơn hơn 3 năm hồi đó con uh, là sinh viên thì sau tại vì là uh, có nhiều quan điểm sống khác nhau quá nên thôi tụi con dừng lại mối tình thứ ba thì chị làm um, ừ, quen anh đó được ừ, tìm hiểu được hai tháng thì không cùng tôn giáo nên tụi con cũng dừng lại cô à. cái đến đây thì cũng hơn 2 năm rồi 24 là... tuổi mà nó có sơ sơ ba mối rồi ha khá dữ luôn á không chỉ có một cái mối tình chào giữa cưng. chào cưng <laughs> một tình giữa là là có thể coi là mối tình thôi không có gì cả đẹp trai mà đẹp trai Trời mà ơi. thì tôi có nói gì đâu người mẫu đó ủa cái ông mối này ông bị cái bệnh viện nha giống không. như là có tật rụt rịch hay sao giới thiệu đàn trai mà bên đây ai cũng đẹp hết <laughs> con muốn cái người bạn gái của mình như thế nào dạ cao ngoan ngoãn tính tình cũng vui vẻ đây nó kiểu như chủ động một xíu à. tại con nhát lắm nhát lắm hả dạ. bây giờ muốn bạn gái chủ động phải không <laughs> à, dạ, khó nha mình trai phải chủ động chứ ai bắt gái chủ động <laughs> đúng rồi đó chú linh nói đúng đó con dạ. nhát nhưng mà khi mà mình yêu rồi là mình phải quyết đoán mình dạ. phải chủ động mình phải tấn công chứ con dạ. rồi những cái mà ừ, con mong muốn ở bạn gái á, thì cô nghĩ là bên nhà gái của cô là đủ thậm chí là dư nữa đó con trời ơi cô nhà gái rồi cô rất là chảnh cô rất là tự tin vào cái nhà điều mà tôi cô sói ca chứ bộ vợ ủa tôi không hề nói cái gì bên anh không sói ca tôi chưa nói một cái gì luôn anh xui tôi nhà thích nhà trai rồi đó nhà trai tôi là ngon à chú ơi chú gặp nhà gái dạ. <laughs> để coi sao anh chào chú trời đất ơi đứng hình liền thấy không sao nó xinh dễ thương dữ đó trời đứng hình liền được nhà gái cũng được à trắng như bông bưởi chịu nhà trai chịu rồi ờ. trời ơi tụi nó trai tài gái sắc á được không con con à, muốn à, người yêu của con với một mẫu hình lý tưởng như thế nào Dạ, à, đầu tiên thì ngoại hình ưa nhìn được chú Tầm khoảng cao khoảng tầm 1m68 trở lên là được Trời, dạ, ngon 1m78 được không? quá cao. ưa nhìn cao, cao hơn quá con sợ không bơi tới <laughs> về à, tính tình thì à, hòa đồng sống tình cảm trầm tính một tí quá trầm rồi đó con Đấy, dạ. nói lúc ít nói mà trầm dạ, quá trầm phải luôn có tinh thần cầu tiến không ừ. vũ phu không gia trưởng chắc chắn là không vũ phu rồi <laughs> dạ hồi nãy anh có nói là không hút thuốc rồi ừ. dạ với lại là phải biết quan tâm chia sẻ có quan tâm không con có cái này là chưa chưa chưa biết nè dạ cũng có chứ con có phải không dạ. đó có bên nhà gái ta mong muốn vậy đó bên nhà trai tôi có hết á ừ nói chung nhà trai tôi gì cũng có trơn á thì bây giờ hỏi gia đình đi ừ, hỏi gia đình đi coi sao <laughs> tại sao con đi với ai dạ con đi với gia đình con ba mẹ với vợ chồng à. chị dạ. gái. à có ba mẹ nữa Trời rồi ơi, mời hai. ba mẹ cho ý kiến chú sinh gái xong mà sinh dữ gì không biết nữa. hai ba xin giống mẹ ông quyền linh mẹ. <laughs> mẹ nhỏ chắc sinh lắm ha trước hết em xin uh, chào à, chị à, Hồng Vân và okay. anh à, Quyền Linh. À, chào <laughs> nhà, đại diện nhà gái. Và chào mọi người trong khán đài hôm nay. Em là tự giới thiệu em là mẹ của Mai Lục Xuân. Nói chung là mẹ cũng nhận định thì bạn trai này cũng được. Tùy con quyết định cho nhau một cơ hội hẹn hò rồi mình sẽ tìm hiểu thêm. Hãy được thì tiến tới hôn nhân. Nhưng mà em xin muốn hỏi bạn trai tí thế con nhà con ở ờ, ở đâu dạ nhà con ở quê con an giang an giang hả? an giang miền dạ. tây đó an giang đây rể của cô kiên giang đây <laughs> à có người rể à, cũng ờ, kiên giang kiên rồi giang. Ờ, giờ mốt là người rể an giang nữa <laughs> vậy thì cô muốn hỏi là gia đình con cũng vẫn còn ở dưới kiên gió hả dạ, à, dạ à, con chỉ lên đây con làm thôi gì dạ vâng con mới à. lên sài gòn làm à vậy hả dạ. ờ còn lại <laughs> thì hai con quyết định dạ, dạ. dạ, dạ. Okay. cảm ơn nhà gái à, con đi với ai dạ con đi với ờ, bác với em gái ruột của con Trời. Dạ, chị Trời. chào uh, gia đình họ nhà trai mời đại diện nhà trai em xin chào chị Hồng Vân và anh Huỳnh Linh cũng ờ, xin chào à, các vị khán giả em là bác của à, Huỳnh Long à thấy uh, em gái này cũng dễ thương thì quá dễ thương luôn bác thấy là cũng được đó thì mong là hai cháu gặp nhau rồi cho nhau cơ hội rồi, cảm ơn uh, nhà trai <laughs> bây giờ mở rào cho hai bên tâm đúng sự rồi. đi nha đúng rồi trai xinh gái đẹp nó gặp nhau lên trên đó mở rào bắt đầu đi nha công lệnh công lệnh chào <laughs> em công lệnh đến, ờ, có món quà em tặng em dạ em cảm ơn em tặng anh cây này thì em trồng lâu rồi từ hồi nó dày nè giờ nó to như vậy rồi từ, hồi nó nhỏ như vậy lâu rồi anh hơn một năm rồi à, người ta nói á, là sen đá rất là khó chăm nhưng em vâng. nghĩ vậy em nghĩ là quan trọng là cái người tấm lòng của người đó thôi giống như là à, việc người đàn ông họ đối xử với người phụ nữ của họ vậy đó chỉ cần sự chân thành thôi người phụ nữ có độc lập tới đâu có mạnh mẽ tới đâu thì cũng cần điểm tựa ờ anh hiểu ha dạ. <laughs> rồi hai đứa ờ, trò chuyện đi con cho anh hỏi trước em dạ. hiện tại thì đang à, làm ở đâu dạ em làm tại một phòng khám ở đồng nai luôn anh ở đồng nai hả dạ, dạ. xa không dạ với lại em cũng <laughs> thấy anh hơi xa Đúng rồi, đang làm ở Sài Gòn Tại vì uh, chị em lấy chồng xa rồi nên em cũng muốn lấy chồng gần gần xíu <laughs> Hai đứa hay à, dọn về làm chung nghề luôn đi Đúng rồi, ừ. không phải không phải chung Tức là hoặc là đứa này qua chỗ này Đúng hoặc rồi. là đứa này qua chỗ đó Chính Rồi xác đó, luôn vậy đó. luôn Chắc Hai vậy. đứa hợp đó Để em tìm việc Đồng Nai qua đó làm Đúng rồi <laughs> Ủa học hành y là học gì rồi con? Dạ con học y đa khoa Y đa khoa hả? Dạ Bà chú Linh là có bạn mà bạn thứ dữ ở Biên Hòa luôn nếu cần là chú linh xin việc giùm luôn xin cái gì cũng được hết trơn con thân mà thân dữ dằn á rồi bị thân luôn á ừ. dạ rồi bây giờ mình cứ tính chuyện đó đi còn chuyện kia chú lo dạ đúng rồi ừ. lo bằng bạc yêu đương khi mà ừ. về chung một nhà đi còn cái chuyện không gian địa lý để chú linh tính cho dạ khi nào mà quen em cảm thấy mà mình kết hôn được á với em thì thời gian không quan trọng quan trọng là tình yêu đủ lớn đúng người ừ. đúng thời điểm thôi anh anh thì nghĩ nếu mà mình có quen nhau á thì chắc trong vòng năm sau năm sau hả anh thì giờ cũng cuối năm <laughs> rồi không anh cũng lớn rồi mà anh 27 tuổi 26 năm sau là 27 là lấy vợ được rồi nôn quá hả Đâu, con nôn quá đàn nôn. ông 30 tuổi vẫn chưa chưa gọi là ế mà anh không tại vì nhà anh cũng có mình anh á mà ba mẹ thì nhà cũng mong có cháu á anh là con một hả đúng rồi rồi nếu như mà anh lập gia đình thì sẽ về đó ở luôn hay sao anh tại vì anh là con một mà đúng rồi sao ba mẹ hả tại vì thật là em không thích lấy chồng xa <laughs> tại với lại em say xe nữa nên nó xa quá em cũng sợ nữa tại sao hai đứa không nghĩ rằng chúng ta lập nghiệp ở thành phố hồ chí minh hay lập nghiệp ở đồng nai gì đó bây giờ tương lai vẫn còn dài sau này mình lập nghiệp ở thành phố hồ chí minh mình có thể à, đưa ba mẹ lên rồi biết đâu mình mua hai ba cái nhà ba mẹ chồng bên ba mẹ vợ bên <laughs> trời ơi tính cho vậy chứ nó dạ nếu được vậy thì tốt quá ha ừ em hỏi anh là người ta nói là nóng giận á là một bản năng Đúng nhưng rồi. mà biết kiềm chế nó là bản lĩnh thì anh rồi. có bản lĩnh đâu bản lĩnh của anh là anh anh mà nóng giận là anh không có thích cãi nhiều quá anh đi không à anh đi ờ, hả không không tại không có làm lớn chuyện lên á nhưng giận mà quá nếu giận như mà cãi đi. thì anh cứ bỏ đi vậy người ta nghĩ anh không tôn trọng người ta thì sao hết giận rồi về nói chuyện sau chứ quá trời vậy nổ. thường thường nếu như vậy thì anh đi đâu <laughs> thì anh đi uống cà phê rồi à, đi dạo dạo anh thích đi dạo đi dạo mình nên khuây khỏa tí rồi anh đi về à, bây giờ à, con đứng lên con nắm tay bạn gái con uh, giao lưu cảm xúc chút xíu nào nắm hai tay bạn gái nhìn thẳng vào mắt cô ấy dạ xin phép uh, nắm tay em nha uhm, thật sự nói từ nãy giờ thì anh cũng uh, thích em rồi nếu mà có cơ hội thì mình cho nhau để mình tìm hiểu sau này còn vấn đề đó thì từ sau này tính đi ha bên này còn quá sớm mà <laughs> em, em thấy sao em thấy xa quá à. <laughs> thì xa từ từ là gần thôi không bạn trai nói đúng đó con nói chung là giờ tụi con còn quá trẻ để mà mọi thứ nó còn ở phía trước nên con đừng có sợ gì cả trước mắt là tụi con tận hưởng cái cảm xúc mà mình đang có đi thực sự nếu mà không thấy ừ. rung động thì thôi còn nếu mà thấy rung động thì cứ cho nhau cơ hội thôi con dạ ừ, suy nghĩ đi <laughs> dạ rồi về vị trí chúng ta chuẩn bị bấm nút thôi các bạn ừ. Nãy giờ chúng ta có thể uh, chuyện vui chút xíu nhưng uh, bây giờ chúng ta cần lắng lòng mình lại Nhắm mắt lại Kiểm tra con tim mình đi Nếu thật sự các bạn rung động Thì các bạn hãy bấm nút Còn chưa rung động con tim thì không cần phải bấm nút tất cả mọi thứ đều xuất phát từ trái tim của mình các bạn nhé sau 3 tiếng đếm chúng ta sẽ quyết định một hai ba hết thời gian chúc mừng chúc mừng như vậy đó. là ta đã cho nhau cơ hội rồi đó cứ phải mạnh dạng lên vậy đó con bây giờ à, nói gì với à, hai bác đi cho hai bác yên tâm để có thể cho tụi con hẹn hò với nhau đó dạ thì uh, trước mắt thì đã bấm nút rồi con uh, cũng uh, chân thành quen uh, hai bác uh, quen con hai bác rồi uh, con sẽ uh, cố gắng dành nhiều thời gian để uh, nói Xuân. chuyện và quan tâm bé nhiều hơn để bé, bé Xuân. hiểu con dạ. bé Xuân thì bé Xuân <laughs> đó rồi bây giờ con xin phép mai lộc xuân bật một nụ hôn không không chương trình không có hôn tay con ơi hôn ở đây nè đó hôn ở gò má của bạn dạ, anh xin phép mà ờ, cho anh hôn má em một cái nha ừ. à. dễ thương thiệt chứ thôi như vậy là cũng tốt rồi đây là cơ hội để hai đứa tìm hiểu nhau biết đâu chúng ta sẽ tiến xa hơn đây là những món quà dành cho